Thân vâng, xin chào quý anh chị nhà đầu tư, em Tiểu Song chuyên viên tư vấn của DKI Luxury. Đầu tiên, em xin kính chúc các anh chị có nhiều sức khỏe và tinh thần lạc quan để chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch Covid này. Và nội dung video ngày hôm nay chúng ta cùng xoay quanh về một dự án rất nổi tiếng tại khu đông của thành phố Hồ Chí Minh Đó chính là dự án Hawaii City Và mời anh chị cùng xong điểm qua chính điểm mạnh và bốn điểm yếu của dự án này nhé Yếu tố đầu tiên đó chính là vị trí kết nối nhanh chóng. Aqua City nằm trên mặt tiền đường Hương Lộ 2 và ven sông Đồng Nai, mất 5 phút đến tuyến metro số 1, 15 phút đến trung tâm hành chính Thủ Thiêm và 20 phút đến sân bay quốc tế Long Thành. Yếu tố thứ hai đó chính là cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ thi công đường Hương Lộ 2, kết nối đến cao tốc Long Thành dầu dây. Cầu Vàm Cái Sức chính thức khởi công vào tháng 10 2020 với chiều dài là 650m, rộng 24m gồm 6 làn xe, thời gian thi công trong 18 tháng. Cao tốc Biên Hòa Dũng Tàu dài 53 km, dự kiến khởi công vào đầu 2023. Đường liên vùng 4 dài 45 km kết nối Biên Hòa và thành phố Hồ Chí Minh. Và quan trọng nhất chính là xây dựng sân bay Long Thành 5.500 hecta gồm 4 nhà ga, công suất 100 triệu lượt khách mỗi năm, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2025. Aqua City có quy mô 1.000 hecta là khu đô thị vệ tinh ứng dụng công nghệ cao để hỗ trợ đời sống cư dân như smart home, công nghệ năng lượng mặt trời, sạc pin thông minh, lọc nước tinh khiết 24 trên 7, phân loại rác thông minh. Yếu tố thứ tư là tiện ích năm sao, dự án dành 70% diện tích để xây dựng đầy đủ tiện ích phục vụ cư dân tại Aqua City. Bệnh viện, trường học quốc tế, bến du thuyền Marina, khu chèo thuyền kayak, khu liên hợp thể thao Awa Complex, trung tâm thương mại, công viên, bảo tàng. Yếu tố thứ năm đó chính là chính sách bán hàng tốt nhất, thanh toán 30% nhận nhà, thanh toán 1% một tháng, chiết khấu từ 1 đến 20%, tặng gói nội thất sân vườn 200 triệu. Ưu điểm kế đến là sản phẩm đa dạng, nhà phố, biệt thự, boutique shop house giá chỉ từ 8 đến 15 tỷ. Yếu tố thứ 7, với quy mô rộng lớn, Aqua City sẽ triển khai thành nhiều đợt bán hàng theo từng phân khu. Trung bình, mỗi phân khu mới sẽ có giá tăng từ 3 đến 5%. Ưu điểm thứ 8, Novaland là thương hiệu uy tín nhất thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong top 2 công ty bất động sản lớn nhất Việt Nam. Khách hàng lựa chọn Aqua City sẽ hoàn toàn an tâm khi được chủ đầu tư đảm bảo về tiến độ thi công, cũng như tốc độ hoàn thành toàn đô thị mà đơn vị này đã cam kết Ưu điểm thứ 9 trong bán kính 5 đến 10 km là hàng loạt các khu công nghiệp lớn trọng điểm của Đồng Nai, khu công nghiệp Biên Hòa 12, khu công nghiệp Amata, khu công nghiệp Tam Phước Long Thành. Aqua City sẽ thu hút rất nhiều đối tượng là nhân sự cấp cao làm việc tại đây. Có ưu điểm thì cũng phải có những khuyết điểm. Hãy cùng xong điểm qua 4 khuyết điểm của dự án Aqua City nhé. Yếu tố đầu tiên đó chính là khu đô thị có quy mô quá lớn, tiến độ xây dựng không thể nhanh như những dự án có quy mô nhỏ, thời gian bằng giao nhà lâu. Vị trí ở bán đảo Long Hưng chưa có nhiều cư dân sinh sống. Đến năm 2023, dự án bàn giao mới có thể đưa vào sử dụng. Aqua City chủ yếu phù hợp với nhà đầu tư ưa thích đầu tư về dài hạn. Ở City chưa có nhiều sự lựa chọn về tuyến đường di chuyển, hiện tại chỉ có thể đi đến thông qua tuyến đường từ xa lộ Hà Nội đến quốc lộ 51. Phải đến năm 2023 mới có thể đi từ trục đường Hương lộ 2 di chuyển trực tiếp về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Và khuyết điểm cuối cùng, ở thời điểm hiện tại, AY City sẽ ít nhiều vấp phải sự cạnh tranh từ các dự án thấp tầng khác tại khu đông cụ thể là quận 9 nơi đang có tốc độ đô thị hóa cao và là nơi tập trung của nhiều dự án thấp tầng cao cấp. Sau 5 phút cùng nhau phân tích về những ưu và nhược điểm của dự án Aqua City thì anh chị có cảm thấy đây là một dự án đáng đầu tư trong giai đoạn này hay không ạ? À? Vui lòng comment ý kiến của anh chị ở bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận về vấn đề này. Và anh chị đừng quên cho em xin một like và một đăng ký kênh để em có nhiều động lực đưa ra những video hay gửi đến anh chị ạ. À.